Dịch vụ làm clip viral marketing cho sản phẩm mới hay và thu hút khách hàng. Viral marketing là hiệu ứng kinh doanh lan truyền, sẽ lan truyền và được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Sức mạnh của viral video marketing được thể hiện qua số lượng tương tác trên mạng xã hội như lượt like, lượt share. Viral video marketing là hình thức quảng cáo phù hợp với những doanh nghiệp đang muốn thúc đẩy việc quảng bá thương hiệu trong thời gian ngắn trên các phương tiện mạng xã hội công cộng bằng hiệu ứng lan truyền, chia sẻ tự động. Đặc điểm của viral video marketing là được lan truyền trên mạng xã hội. Vì thế, đòi hỏi Production House phải đưa ra được những kịch bản độc đáo, sáng tạo dễ dàng thu hút người xem, nhưng vẫn phải mang dấu ấn riêng của doanh nghiệp. Icon Media một trong những đơn vị chuyên nhận sản xuất viral video marketing, sản xuất phim viral marketing tốt nhất hiện nay tại Hà Nội. Khi sản xuất viral video marketing bạn sẽ được một viral mang tính giải trí cao, đó có thể là một clip vui nhộn, hài hước và xứng đáng để khán giả chia sẻ trên trang cá nhân của mình. 2. Độc lạ, Viral video là sản phẩm của sự sáng tạo, điều này đủ sức để khán giả không ngần ngại mà chia sẻ clip của bạn. 3. Mang lại cảm xúc cho khán giả, một câu chuyện chân thực, đời thường, cảm động và lấy đi nước mắt của người xem sẽ dễ dàng được chia sẻ rầm rộ. 4. Yếu tố gây sốc, gây tranh cãi, yếu tố này nếu làm tốt sẽ rất thành công vì được chia sẻ mạnh mẽ và rộng rãi. 5. Yếu tố hình ảnh đẹp, yếu tố này sẽ phát huy thế mạnh với những mặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ quảng bá du lịch, khu nghỉ dưỡng, nơi mà khách hàng của bạn chỉ cần nhìn là thích mắt và họ sẽ quyết định mua nó. 6. Yếu tố tinh tế trong quảng cáo, khán giả là những người tiêu dùng thông minh. Nếu họ nhận ra mùi quảng cáo họ không chia sẻ, vì vậy cách đưa sản phẩm vào video phải tinh tế và nhẹ nhàng. Nếu bạn đã hiểu muốn tìm một đơn vị sản xuất nâng tầm thương hiệu, Icon Media chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trọn gói tất cả dịch vụ.